<laughs> cảm ơn em nha thôi mời em vào nhận xe nha đây đây là cái xe của em nè anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi thì à, ngày hôm nay anh xin à, đại diện cho Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng cảm ơn em đã tin tưởng ủng hộ à, anh cũng như là chọn cái xe Mercedes-Benz à, làm cái người bạn đồng hành của em trong thời gian sắp tới ha thì anh chúc cho em và gia đình thật nhiều sức khỏe cũng như là có nhiều cái trải nghiệm thú vị trên chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG yeah. à, thì à, sẵn đây á, nhờ em chia sẻ giúp anh á, là lý do tại sao em chọn chiếc xe à, Mercedes-Benz à, C300 AMG này yeah. Dạ. tại vì em à, có thấy thông tin ở trên mạng á, anh chi Đăng á à. và em vô em coi thì thấy rất là hấp dẫn à cái chương trình mà dạ. chọn nhãn đầu do dự bên anh dạ, nghĩa là mua rồi. xe Mercedes-Benz chỉ với là 5 triệu đồng một tháng dạ đúng rồi. thì à, thực ra thì anh đã biết em là trước đây là em đã sử dụng cái chiếc xe là C200 trăm dạ. đó, đời 2016 rồi dạ. đó thì à, bữa thì có nghe em chia sẻ là em cũng chưa có có muốn dạ, đổi xe rồi. cũng chưa có ý định đổi xe luôn đúng không? Dạ, nhưng mà thấy uh, chương trình hấp dẫn À, chương trình hấp dẫn quá, dạ. xong cái em quyết định em đổi xe luôn. Dạ, đấy là nó cũng uh, hợp với nhu cầu của mình. À. <laughs> ok, cảm ơn em rất dạ, nhiều cảm nha. cảm ơn anh Duy nhiều. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh hỗ trợ em rất nhiệt tình. À. Ok. dạ, dạ bây giờ anh chắc uh, hướng dẫn xe cho em ha để ngày dạ. mai em uh, chạy đi cà mau luôn dạ ok mời em qua đây đi uh, lên đây nè cái chìa khóa xe của em thì em có sẽ có hai cái ha dạ. đó hai cái thì nó sẽ giống như nhau hết thì thông thường anh nghĩ chắc em hay để trong cái túi sách của em yeah. Dạ. đó khi mà em tới chiếc xe thì em không cần phải lấy cái chìa khóa ra em bấm nút giống như là cái chiếc xe C200 của em nữa yeah. Dạ. à, thì em chỉ việc là chạm vào đây đi là chạm vào đây nó sẽ lắp cửa em sẽ chạm vào đây nó sẽ mở cửa cho em yeah. Dạ. vậy là xong bốn cửa thì đều có cái bốn cái vị trí cảm ứng hết nha ok bây giờ anh sẽ mời em ra phía sau à cái cốp xe của mình đó, thì em có thể là bấm nút em mở cốp được nè ha dạ. nhưng mà giống như cái cc của em thôi nhưng mà cái này em có thể là đá chân lên dưới đây nó sẽ bật lên à nó cảm ứng anh nó sẽ cảm ứng cho em à, em thử đi đá gió thôi đó nhẹ thôi đúng không nhẹ thôi đó, em một lần là em đã thử được rồi đó ok đó <laughs> đó ok anh sẽ chỉ em ở bên trong nó có những cái đồ dùng đi theo xe ha thì uh, ở đây anh sẽ có trang bị hai cái sợi dây để cho em sạc điện thoại nha hai sợi dây sạc điện thoại một cái sạc điện thoại cho Android và một cái là cho cái iPhone iPhone của em ừ. ở đây là cái sách hướng dẫn sử dụng ngoài ra thì nó sẽ có là cái giống như một cái túi để em để hồ sơ giấy tờ cho em ha ở đây là một cái hộp quà mà anh sẽ tặng ờ, riêng cho em thì trong đây nó có rất là nhiều thứ nè trong đây thì chắc anh để nguyên luôn cho em ha ok ở đây thì nó là một cái à, bản đồ mà cái thẻ nhớ bản đồ đó thì em mở ra trong đây không có bởi vì anh đã lắp ở bên trong xe cho em rồi ha đó lát nữa anh sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng bản đồ luôn bản đồ của xe ok đó trong xe thì còn có cái túi y tế ha đây là cái tiêu chuẩn nè túi y tế của xe bên trong nó có ờ, nhiều thứ trong đây lắm thì anh sẽ để ở đây cái này cái lưới để khằng đồ lại thôi không có gì hết ngoài ra thì ở dưới này nó sẽ có một cái giỏ để cho em đựng đồ nè đó, cái giỏ này ví dụ em có thể là xếp lại hoặc là bật ra để mà em có thể là để đồ ở đây đó. Không? rất là tiện lợi cho em luôn đó còn ở đây thì nó có một cái cốp trống thôi nó những cái đồ đạc gì thì em có thể để dưới đây cũng được dạ. đó vậy thôi ok đó, còn bình thường thì em có thể là sách tay hai tay mà không có sách ừ, đồ thì mình có thể bấm nút được còn nếu mà mình sách đồ thì mình sẽ đá cớp giống hồi nãy em thử ha thì cái nút này là em bấm để đóng cái cớp lại thôi nhưng mà cái nút này là em bấm là nó sẽ đóng cớp rồi nó khóa lại luôn ha thử nha nhưng mà khi mà em có chìa khóa ngay trong bên ngoài gì thôi đó nó sẽ khóa khóa xe lại nè nó sẽ chớp đèn lên nè em thấy không đó là khóa rồi đó ok ok em thì chắc là anh không cần phải hướng dẫn cái phần động cơ ở trong đâu ha thì à, trong quá trình sử dụng thì có ờ, nó xe nó có báo lên cái gì lên thì em cứ gọi cho anh thôi anh sẽ hướng dẫn cho em dạ. chắc nhiều khi em cũng không có biết mấy cái ở bên trong nhiều dạ. ok thôi bây giờ anh sẽ mời em ờ, vào vị trí ghế lái nha à, em chỉnh ghế trên này đi em muốn gần lại thì em sẽ chỉnh trên này lúc này nè đẩy tới cái này nè lên đẩy tới nè à, cái đó em đẩy, đẩy đẩy xuống còn em đẩy tới nè nè nhìn tay anh nè à, giao diện màn hình mới này thì có thể là nó sẽ mới một chút xíu và nó sẽ tích hợp ngôn ngữ bằng tiếng Việt luôn ở trên này đó, em thấy không rất là dễ sử dụng luôn đó ngoài ra thì à, cái này nó cũng sẽ giống như cái vô lăng của xe em cũng vẫn lẫn là vẫn là cái nút mà đa phương tiện trên này hết rồi chỉ có điều là cái vô lăng nó thể thao hơn nó sẽ thiết kế là nó bằng chỗ này thôi Thế là em thích cái này nó bằng gỗ ờ, nó không có bị xước à đúng rồi cái xe của em chỗ này nó là gỗ bóng dạ đúng rồi gỗ bóng đúng không dạ, cái này thì nó không có bị xước. nó không bị xước với lại khi mà à, mà mà em sờ tay lên á nó sẽ dạ. không có bị để lại vân tay nó không có ít thấy bụi nữa bữa rồi thì em chọn cái phần nội thất nâu này á thì anh thấy là em hồi nhiều em chưa có xem luôn em chỉ là đang đi cái nội thất màu màu màu kem thôi đúng dạ, không một ừ, Kem. thôi mà nhưng em, mà em thích cái màu này thì nó sạch hơn nó sạch hơn đúng không sạch hơn cái màu màu dạ. kem nhiều ừ. cả mình thời mình cũng muốn đổi mới à. <laughs> đổi xem phong thủy nó có tốt hơn không ok cửa sổ trời thì nó sẽ ừ, có thêm cửa sổ trời so với lại cái chiếc xe của em ha à, à em, em mở cửa sổ trời ở đây em bấm thêm một cái nữa nó sẽ mở cửa sổ trời nữa bữa lễ em có đi đâu chơi không dạ không em vẫn ở nhà nhà ở nhà ha phải mà bữa lễ mà có đi chơi thì cũng không có đi được đâu kẹt xe dữ lắm dạ bữa đó anh thì cũng về quê mà kẹt xe đâu đó cũng khoảng tầm anh đi đường né đường tránh rồi đó mà kẹt khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ bình thường mình về khoảng tầm 4 tiếng là tới rồi nhưng mà bữa nay bữa đó mình đi khoảng mất 7 tiếng về tới nhà cũng đuối luôn <laughs> sạc điện thoại thì ở đây cũng giống như, như mọi khi ở đây cho em ở đây là kết nối Apple CarPlay nè ha ở đây thì cũng sạc điện thoại ha anh cũng xin nhắc lại cho em thôi dạ. hả ok không có vấn đề gì đó em có thắc mắc gì thêm nữa không yeah. Dạ, <laughs> <laughs> ok thôi thật ra là em đã chạy cái xe kia cũng lâu rồi cũng như là với xe này thì chỉ có một vài thêm một vài cái nút bấm cũng như là một vài cái tính năng nữa thêm dạ. đó thì uh, chắc là anh nghĩ là em anh không cần hướng dẫn cho em nhiều thì trong quá trình sử dụng đi có bất kỳ cái thắc mắc chỗ dạ, nào thì cứ cứ cứ, cứ liên lạc dạ. cho anh cứ gọi cho anh ha <laughs> ok ok cảm ơn em nhiều nha có bạn bè hay là người thân gì thì uh, nhớ giới thiệu cho anh nha <laughs> ok cảm ơn em rồi mời em ra xe okay.